Nước mắt em đang rơi trên những ngón tay Nước mắt em mang nỗi nhớ nỗi đắng cay Khi những yêu thương em trao cho ai tan thành mây như hôm nay hmm, Bối rối tôi đang bên em tai lắng nghe Muốn giữ đôi vai đang run trong tái thế Muốn nói quên anh ta đi em nhé Sao phải mãi nặng nề Tình yêu xưa đến nay là cơn lốc xoay dù ai cũng hay mà trong phút say chẳng nhận hết niềm vui dịu êm lẫn đoạn đầy Yeah, và nơi tôi có khi điều đang giấu đi chẳng hề khác chỉ giọt nước trên mi em rơi hmm, Khi người mình yêu khóc Nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng Mất người em say đắm Hẳn là quá khổ tâm cũng đớn đau tôi cũng đớn đau bao ngày dài trông ngóng chỉ còn biết hy vọng có những cơn mưa ngăn ta không thấy nhau có nỗi ưu tư riêng thôi ai biết đâu dẫu trái tim anh luôn yêu thương em như là mối tình đầu muốn nâng theo đôi chân em trên bước đi Muốn thấy ai yêu em như anh nghĩ suy nghĩ Nhưng yêu đôi mong qua nhanh mỗi khi không hạnh phúc điều gì Tình yêu xưa đến nay là cơn lốc xoay dù ai cũng hay mà trong phút sẽ chấp nhận hết niềm vui dịu êm lẫn đoạn đầy Yeah, và nơi tôi có khi điều đang giấu đi chẳng hề khác gì giọt nước trên mi em rơi hmm, Khi người mình yêu khóc Nắng khắp lối nhưng mây răng kín lòng mất người em say đắm hẳn là quá khổ ta khi người mình yêu khóc tôi cũng đớn đau tôi cũng đớn đau bao ngày dài trông ngóng chỉ còn biết hy vọng